Xin chào tất cả anh em đã đến với xem cầu bóng là có tiền của mình nhé à, Ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em một trận đấu đó là trận đấu giữa Atalanta và Inter Milan sẽ diễn ra rất sớm vào lúc 18 giờ 30 6 giờ 30 buổi tối ngày hôm nay còn à, khoảng tầm à, 2 tiếng 20 phút nữa thôi thì trận đấu sẽ diễn ra à, chúng ta sẽ điểm qua một chút về à, kết quả của ngày hôm qua ngày hôm qua thì mình có lên cho anh em uh, trận đấu Manchester City ờ, gặp Brentford này, Liverpool gặp Southampton cũng như là Leverkusen gặp Stuttgart. Trận đấu giữa Liverpool thì anh em chúng ta mất cái kèo xỉu 3.25. Trận đấu Manchester City và Brentford thì anh em chúng ta chiến thắng với mã kèo đó là mã kèo tài 3.5 đúng không? Thì uh, một lần nữa là chúc mừng tất cả anh em ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được những cái mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em nhé và đặc biệt là trận đấu giữa Leverkusen nữa Leverkusen chúng ta cũng chiến thắng à, ngày hôm qua thì ngoài ờ, cái xỉu ngoài cái xỉu của trận uh, Manchester City ra thì mình cũng có đẩy cho anh em những cái kèo của Manchester City chấp tuy nhiên thì chúng ta lại không chiến thắng được chúng ta uh, chỉ chiến thắng được đó là cái mã kèo tài một mình vẫn cho anh em đó là đi cái mã kèo tài một mã kèo tài một ở ờ, ừ, hiệp một của trận đấu và trận đấu ờ, hiệp một thì có hai bàn thắng thì anh em chúng ta cũng bú được kèo này bù được ờ, ba cái mã kèo gãy của Manchester City và tiếp theo đó là những cái trận thắng chiến thắng rực rỡ ở Bundesliga giải Đức Bundesliga thì chúng ta bú full trận đấu giữa Leverkusen và Stuttgart này đúng không hai mã hiệp 1 và cả trận sau đó tiếp tục đó là chúng ta chiến thắng cái mã kèo chấp Wolfsburg được chấp 0.5 cũng như là OB Leipzig cả trận và hiệp 1 0.25 cũng như là 0.5. Đó. Thì một lần nữa chúc mừng tất cả anh em trong nhóm. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng cũng như là kiếm được những cái lợi nhuận mà chúng ta đã đầu tư vào ngày hôm qua. Thì mình cũng nói rồi, à, nếu như mà anh em cứ bị à, gọi là say bóng chơi một trận đấu mà anh em cố gắng gỡ trong một trận thì rất khó để anh em chúng ta có thể nào mà chiến thắng được vì tất nhiên rồi khi mà các anh em càng nóng lòng muốn gỡ thì cái việc mà anh em đi kèo nó sẽ càng hoang mang hơn đó thay vì việc là anh em chúng ta tập trung vào một trận thì tốt nhất trận đầu đấy thì anh em chúng ta sẽ xả một cái kèo nhẹ sau đấy chuyển sang những cái trận đấu khác để chúng ta có thể tiếp tục đầu tư cũng như là kiếm lợi nhuận ở những cái trận đấu khác một uh, buổi tối có rất nhiều những trận đấu để anh em chúng ta đầu tư cơ mà đúng không ờ, mình cũng tin chắc rằng là kể cả một người không biết chơi bóng đi đầu tư vào 10 trận đấu thì anh em chắc chắn cũng phải kiếm được một trận thắng đấy đúng không phải kiếm được một trận thắng do vậy mà mình cũng khuyên anh em đó là nếu thật sự mà anh em muốn đầu tư một cách uh, chắc chắn hơn thì anh em cứ khi nào trận đấu diễn ra bóng lăn thì anh em đầu tư cũng như là không nên tập trung đầu tư vào một trận đấu anh em nhé. uh, ờ, ngoài uh, đầu tư vào những cái mã kèo chính như là trên dưới cả trận và những cái mã kèo chấp thì còn những cái mã kèo cọc những cái mã kèo thẻ nữa cơ mà đúng không đấy kể cả trong một uh, trận đấu ở Manchester City cũng vậy mình uh, mất uh, mã Manchester City đấy chiến thắng được mã kèo xỉu tuy nhiên thì cũng mú được cái mã kèo góc hiệp một cũng như cái móc kèo góc cả trận đúng không kèo góc cả trận uh, đầu trận nó chỉ uh, nằm vào tầm uh, 10.5 đúng không 10.5 cũng như là tài góc hiệp 1 chỉ có 5 thôi đấy thì anh em chúng ta vẫn cứ có thể gỡ hòa về những kèo khác được cũng không nhất thiết là anh em cứ phải là tập trung cũng như là đầu tư hẳn vào những cái mã kèo khác và ở trận đấu giữa Liverpool thì mình còn có xả cho anh em cái kèo đó là xỉu 5.5 thì anh em chúng ta cũng gỡ được cái kèo xỉu 3.5 đấy còn cái kèo chấp nếu như mà anh em nào ngày hôm qua chấp là đi cặp chấp Liverpool thì anh em chúng ta cũng chỉ uh, chiến thắng được nửa tiền thôi khi mà đầu trận thì Liverpool chấp đến 1.75 cơ mà và tỷ số là 3-1 thì anh em chúng ta cũng chỉ chiến thắng được nửa tiền thôi đấy rất khó đúng không rất rất nhiều mã kèo mình nói thật rằng là mã kèo nào thì nó cũng có tỷ lệ ăn như nhau đấy người à, trên các tất cả các sàn giao dịch châu Á người ta đã lên cho anh em thì người ta cũng cân đo đong đếm rồi cũng như là đưa ra những cái tỷ lệ ăn hợp lý để anh em chúng ta có thể đầu tư thì tội gì anh em chúng ta cứ phải tập trung vào ờ, những cái mã kèo chấp cũng như là những cái mã kèo tài xỉu đúng không quay trở lại với uh, video ngày hôm nay trận đấu mình làm cho anh em là trận đấu giữa Fulham và Manchester United diễn ra ở trên uh, sân nhà của Fulham vào lúc 11 giờ 30 anh em uh, trận đấu này kèo chấp đang là 0.5 và kèo trên dưới cả trận đang là 2.75 tất nhiên là mình uh, sẽ đặt niềm tin nhiều vào MU khi mà MU cũng có những cầu thủ không được gọi vào ờ, đội tuyển quốc gia để thi đấu World Cup nhưng tuy nhiên thì chất lượng lại vẫn là tốt. Ví dụ như là Jadon Sancho đúng không? Ở trên hàng công là Jadon Sancho cũng như là à, những cầu thủ khác nữa. Vì vậy nên là chúng ta cũng có thể đặt niềm tin vào MU trong trận đấu này mặc dù là MU trận đấu trước họ đã để thua West Ham với tỷ số là 3-1. Tuy nhiên thì họ đã phục thù ngay lập tức ở trong cái cúp Liên đoàn Anh với tỷ số là 4-2 trước uh, uh, West Ham rồi đấy đó cũng là một tín hiệu tốt về cái sự quay trở lại của Manchester United đúng không à xin lỗi anh em đó là Aston Villa thua Aston Villa 3-1 sau đấy lại đánh bại Aston Villa ở cúp liên đoàn Anh với tỷ số là 4-2 thì xét một chút về trung bình 5 trận đấu của Fulham cũng như là Manchester United thì ở ờ, 5 trận đấu vừa qua cả Fulham cũng như là Manchester United trung bình mỗi trận ghi được hai bàn và mình nghĩ rằng với cái kèo tài 275 này cũng sẽ là một cái mã kèo tài khá là sáng để cho anh em chúng ta đầu tư à, ngoài ra còn những cái mã kèo thẻ cũng như là mã kèo góc nữa anh em nhé Tuy nhiên thì uh, một trận đấu như thế này một trận đấu như thế này thì mình nghĩ rằng là chúng ta cũng khoan đã đi vào những kèo thẻ à, và đặc biệt rằng là đây chỉ là những cái kèo gợi ý cho anh em thôi mình cũng đã nói rồi cái việc mà anh em cứ tập trung vào hai cái mã kèo chính thì cũng rất khó để anh em chúng ta đầu tư khi mà vì sao giải ngoại hạng Anh là một giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh tất cả các đội bóng rửa dưới đã chứng minh cho anh em thấy rồi như kể cả ngày hôm qua uh, Liverpool bị thủng lưới trước đúng không Liverpool bị thủng lưới trước sau đó là Manchester City cũng bị thủng lưới trước và kể cả Tottenham cũng bị thủng lưới trước và chưa kể là phải rượt đuổi tỷ số với những đội bóng cửa dưới. Đó là lý do vì sao mà mình bảo anh em đó là những cái kèo chấp là những một là những cái kèo mà anh em đầu tư anh em khá là đau tim đấy. Thật sự là thế. Rất là đau tim. Nếu như anh em chơi ở ngoại ngành đúng không? Và mình thấy rất nhiều những anh em nói rồi. Nhưng anh em nhắn tin cho mình hầu hết là đều thua những cái kèo chấp thôi anh em cứ cay cú là mẹ uh, em đi ờ, cái này rồi là anh đi cái kèo này thế mà thằng này nó đá như thế này như là bán độ không thật sự mà nói thì đó là lý do vì sao mà giải ngoài hạng Anh nó gọi là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đấy anh em chả có đội bóng nào mà tuyên bố rằng là trước trận đấu sẽ là chiến thắng 100% cả đấy nên là anh em cứ phải cẩn thận khi mà anh em chúng ta chơi cũng như đầu tư anh em nhá còn nếu như anh em nào mà thật sự cần một người đồng hành cũng như là muốn được tư vấn những cái mã kèo thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram à, sắp tới thì cũng sẽ là quân cúc rồi rất nhiều những trận đấu sẽ diễn ra liên tục liên tục và anh em cần phải tỉnh táo để có thể chọn được những cái mã kèo mà anh em cảm thấy rằng là dễ đầu tư cũng như là ưng ý nhất anh em nhé còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là xoay kèo tiếp theo của mình